Xin chào các bạn, rất vui được quay trở lại với chương trình Home Gym của Thể hình Online Và thành thật mà nói thì đôi khi việc ở nhà lướt Facebook và xem TV luôn hấp dẫn hơn nhiều so với việc đi đến phòng gym phải không ạ? Và chúc mừng các bạn rằng các bạn vẫn có thể có một body hoàn hảo và có thể đốt mỡ ngay tại nhà của mình Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cặp tạ đơn Và hôm nay hãy đến với những bài tập luyện tại nhà vận động toàn thân của Hai nhé 5, 6 và động tác đầu tiên của chúng ta là shoulder tap, có nghĩa là tay chạm vai. Các bạn sẽ chống hai tay xuống sàn, giữ cho cơ lưng thật thẳng, giữ thẳng nguyên người và dùng tay chạm lên từng vai. Một lần như vậy sẽ tính là một rep, mình sẽ thực hiện 12 rep một set. Mình sẽ thực hiện 3 set giữa các set nghỉ 30 giây. Ok. Hai sẽ chống tay xuống đây động tác bắt đầu của nó giống như là động tác hít đất vậy đó chúng ta sẽ giữ thẳng người giữ cơ lưng thẳng dùng tay chạm vai một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai kết thúc một set chúng ta sẽ nghỉ 30 giây trong thời gian nghỉ các bạn có thể uống BC để phục hồi chúng ta sẽ thực hiện lại 3 set như vậy nha Và đến bài thứ hai là Squat Shake Có nghĩa là các bạn sẽ ở tư thế squat Và bật lên Chụm chân lại, sau đó lại bật trở về vị trí bắt đầu Đó sẽ được tính là một rep Ở động tác này chúng ta sẽ thực hiện 3 set 15 rep đây là bài tập giúp các bạn phát triển cơ bắp tối đa và đốt cháy mỡ tối đa trong một khoảng thời gian ngắn Nhưng nhớ là phải thực hiện liên tục nha Đây là bài tập tác động rất lớn với cơ hông, cơ mông và cơ đùi cho nên là bài tập này là bài không được bỏ qua nhé nhớ thực hiện liên tục không được nghỉ đâu bây giờ thì Hoang sẽ làm thử set đầu tiên chúng ta sẽ hạ người xuống ở góc 90 độ sau đó bật Và bây giờ, Hoàng sẽ đến động tác thứ ba, Renee Red Row. Đây là một động tác kết hợp hai plank với lại dumbbell row. Chúng ta cần một cặp tạ dumbbell như thế này. Đừng lo bởi vì THOL có bán tạ dumbbell đó. Chúng ta sẽ cần một cặp tạ dumbbell để có thể tập tại nhà. Đầu tiên, chúng ta sẽ ở tư thế hai plank như thế này, giống như tư thế chống đẩy. Sau đó dùng cơ lưng, xô và tay kéo tạ lên. 1 2 Nếu mà bạn nào cảm thấy nặng quá không thể tập được như thế này, chúng ta có thể khuỷu gối xuống. 1 2 Ok, bây giờ thì Hoàng sẽ bắt đầu động tác đây. Khó giữ thăng bằng quá. 1 Động tác này bắt các bạn phải giữ thẳng cơ lưng và dùng cơ lưng xô để kéo lên Cho nên có thể đốt cháy được mỡ phần phía dưới cánh tay và phía lưng Để chúng ta có một bờ lưng thon gọn nhé Và động tác cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay là squat nâng tạ qua đầu đây là một động tác chúng ta sẽ dùng phần thân dưới để nâng cơ thể và dùng tay vai để nâng tạ lên. Nó có tác dụng đốt mỡ toàn thân và xây dựng cơ bắp rất tốt nhé. Bây giờ thì làm với Hoang. Hoang sẽ cầm hai cục tạ như thế này để chân rộng bằng hoặc hơn vai một chút. Xuống tư thế squat, đặt tạ lên vai. Khi chúng ta nâng người lên, đồng thời nâng cả tay lên hạ tay xuống và hạ người sẽ được tính là một rep một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai Giữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ 30 giây và giữa mỗi bài chúng ta sẽ nghỉ từ 1 đến 2 phút và uống BCA để phục hồi cơ thể nhé. dù là bây giờ Hoài rất mệt nhưng mà không quên chào tạm biệt các bạn đâu Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau Và cho Hoan biết rằng các bạn đã thực hiện những động tác này như thế nào tại nhà ở dưới phần comment dưới đây của chúng tôi nhé Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại À còn nữa, Bài này có phần 2 nha Có phần 2 của các bài tập toàn thân ở nhà Nhớ đón theo dõi nhé Bye bye trong lớp anh là người soi hóa viết cân bằng phản ứng của tình yêu thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau anh sợ hai trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dọi lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học lá ngọc xác các bọn ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng